ơi không không tay ngoài tay mẹ mâm các bạn ơi trước khi xem video của sếp Duy Nguyễn các bạn nhớ like kênh của sếp Duy Nguyễn nha nhắc nhở nhẹ chào các bạn mình là Đình Trường và như các bạn đã thấy mình đang đứng trước con ờ, mẹ ghét 400 cúc bị tháo bánh thì uh, trong thời gian gần đây chắc các bạn cũng biết là cái xe này nó đã quá là nhiều rắc rối và nhiều cái vấn đề không mong muốn khi mà với con xe này rồi trong gần chưa đầy hai tháng con xe này nó đã ngốn gần nửa tỷ mà thì trong cái lần gần đây nhất khi mà đi ờ, mình đi công tác cùng với anh Vin từ ờ, Bình Tân qua quận 9 ờ, chính xác hơn là từ quận 12 quận 9 nó sập cái ổ gà và bây giờ mình phải thay cái lốp thì mình mới nói lại cái xe này ở trong gần hai tháng qua nó đã ngốn gần nửa tỷ rồi các bạn hai tháng qua nó ngốn gần nửa tỷ rồi mà cái xe này chủ yếu như các bạn nhìn thấy là nó chỉ phục vụ công việc là chủ yếu <coughs> trở lại mình cũng nhân cái dịp này á, thì mình cũng ờ, giới thiệu với các bạn về cái ờ, cái xe này luôn lần này là mình sẽ sửa chữa cái ờ, bánh xe thì cái bánh xe này các bạn hiện tại nó hư là hư cái vỏ xe cái vỏ xe thì hiện tại cái xe này á, nó đang sử dụng cái công nghệ lốp là run on lap run on lap là cái công nghệ chống mất áp suất lốp đột ngột tức là khi mà xe bạn va chạm mà xe mà mất áp suất lốp á, thì nó sẽ hỗ trợ bạn đi thêm một đoạn nữa tức là công nghệ lốt nó sẽ như vậy và mình là người được trải nghiệm các bạn mình là người được trải nghiệm luôn thì à, trong lúc di chuyển ở quốc lộ 1A thì xe đã phải né cái cái nhiều quá nhiều ổ gà đi và lúc đó xe đã bị khi mà sập ổ gà với cái kênh on flash này nè sập ổ gà liên tiếp thì xe nó không thể nào chịu được thì lốp đã bị rách một đường khoảng 15 cm thì cái công nghệ đó cũng hỗ trợ một phần nào đó thôi là xe sẽ đi qua được cái đoạn đường đó khoảng 15 đến 20 phút 15 đến 20 phút nha bạn chính xác hơn là khoảng 10 phút xe sẽ báo lộ báo áp suất lốp mặc dù các bạn đã cảm nhận được rồi tức là trên xe là các bạn cảm nhận được là xe lăn nó kêu phập phập phập phập luôn nhưng mà khoảng 10 phút sau thì ờ, xe sẽ báo là mình vẫn dùng xe này để di chuyển cùng với anh Duy đi từ quốc lộ 1A về đến quận Bình Tân đó đây đây là cao ốc của cái xe các bạn thấy là đây là ốc hoa nha đó nó rất khác so với các các cái uh, con ốc khác các bạn thấy là đây là ốc hoa nha nó rất khác so với các các cái uh, con ốc khác để gần hơn thì giờ mình sẽ cho các bạn đến với cái phần mâm luôn rồi chào anh dạ. à, thì ờ, anh Dũng sẽ hỗ trợ mình trong cái phần trong cái quy trình thay cái phần lốp xe này thì mình sẽ cùng anh Dũng khám phá xem và các bạn sẽ đến với cái à, phần lốp xe chi tiết hơn đây đây là cái lốp đây là cái bánh à, 20 inch mà các bạn đã thấy như các bạn thấy nè đây đầu tiên là mình sẽ cho các bạn coi về cái công nghệ bánh đằng trước đây các bạn thấy nè đó cái khoảng cách của, của bánh á, nó khoảng hơn 20 cm nó khoảng 20 cm nó độ rộng độ rộng đúng không anh từ cái lớp ra, mép trong ra mép ngoài khoảng 20 khoảng 20 à, cm hơn 20 cm đó cho các bạn coi tổng quan về cái mâm xe logo rất sáng nha các bạn logo rất sáng công nghệ bơm này à, AMG đây là bơm trong đây các bạn thấy là cái logo luôn được tinh chủ nè như các bạn thấy là logo nè đó không Maze in Germany <laughs> đó, các bạn thấy là Maze in Germany đó quay trở lại trở lại cái vỏ <coughs> đây là cái vết khá là nặng đây là cái vết mà lũng hôm qua mặc dù cái vết cũng rất to này nhưng mà với cái công đây cái vết nó khoảng 15 15 15 cm 15 cm các bạn đó cái vết xe đã là lũng 15 cm nhưng mà xe vẫn hỗ trợ di chuyển và như các bạn thấy trước mắt á trước mắt như mà cảm quan người dùng cảm quan người dùng xe chở hai người di chuyển khoảng 40 km nhưng không hề có một cái gọi là nhìn cảm quan người dùng nha là có chày xước mép mâm hay là cong mâm gì hết nhưng mà đây là chưa kiểm chưa kiểm tra nha đây là chưa kiểm tra sau khi kiểm tra mình sẽ có các thông số chính xác hơn cho các bạn <clears throat> mâm rất bóng rồi nói về cái uh, sau khi review cái vỏ thì uh, mình sẽ cho các bạn xem về công nghệ đây đầu tiên mình sẽ đến với cái phần thông số đây là vỏ 245 40 20 thông số của đây là thông số của vỏ xe đây là gai 99 nè 99 y là mã gai đây là hãng sản xuất Goodyear một cái hãng sản xuất rất lớn và lâu đời tại Mỹ đây là hãng sản xuất công nghệ của Goodyear nha các bạn nhưng hãng này sản xuất là sản xuất tại Đức Make in Germany nè các bạn và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần năm sản xuất 19 17 19 là tuần 17 là năm nó sản xuất ở tuần thứ 19 của năm 2017 đây đó rồi trở sang chúng ta sẽ đến với phần quan trọng của ngày hôm nay đó là công nghệ Run on Plus, cái công nghệ này của nhà sản xuất họ nói là khi bạn mất áp suất lốp đột ngột thì xe vẫn có thể di chuyển được với điều kiện rằng là cái đó không quá lớn ví dụ như cái vết rách này cái vết rách này các bạn cái vết rách cái vết rách này nè nếu như công nghệ lốp thường á cái vết rách cỡ này thì chắc chắn rằng xe của bạn sẽ đảo nhưng với cái công nghệ này thì xe của bạn có thể di chuyển được một khoảng thời gian khá là dài đó thì mình cảm đánh giá cao về cái công nghệ này và mình cũng là người trải nghiệm với cái xe này luôn <coughs> đây là cái vỏ mới mà anh uh, anh Dũng đã mang qua cái vỏ này á là thông số của nó là hai bốn năm bốn mươi hai mươi tức là 20 là đường kính của mâm 40 là đè của cái hồng của cái vỏ xe và mâm 20 thì các bạn biết là đường kính ừ. cái này là mình nặng bao nhiêu ký được không ta cái này hả dạ. khi mà nướng thì nó cũng là 9 kg 9 kg luôn hả ở đây như các bạn thấy là có một số thông số mình sẽ cho các bạn xem bảo hành là chúng ta có thể bảo hành 5 năm đó và lốp này chúng ta sẽ bơm áp suất lốp vào xe Rồi ta nói là không nên sử dụng khi chiều cao gai lốp nhỏ hơn 1.6 mm tức là 1.6 mm đó. đó rồi không nên sử dụng chung hai loại thiết kế khác nhau và quy cách khác nhau về cái phần thiết kế và quy cách sản xuất á, thì chắc là các bạn biết rồi các bạn có thể google thêm <clears throat> rồi thì à, bây giờ cái phần vỏ xe thì không có nhiều cái này khoảng 8 đến 9 kg khá là bự các bạn khá là bự đây như các bạn có thể xem mình khá nhỏ con cái lốp nó bự như thế này để bạn có thể so sánh được là cái lốp nó bự như thế nào rồi cái mâm này nha cái mâm này cực kỳ nặng luôn cái mâm này rất nặng những cái mâm này nếu mà ước chừng thì phải 300 kg 53 kg đó hay cả vỏ luôn 55 tay đó 25 đến 30 cân các bạn thấy được cái thành à. mình có được em văn phòng bị bào quá mà các bạn và cái khoảng cầu bên trong nó thành cái thành mâm đó rồi để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái quy trình vận hành và tháo lắp mông như thế nào ngay bây giờ mình sẽ cùng với anh Dũng đi đến xưởng tháo lắp và cho chúng ta cùng thấy được cái quy trình tháo lắp như thế nào nha mâm không nội không không không, không. tay mà cắn ngoài tay mẹ mâm bao mấy ký anh biết không anh hai hai ký bánh lịch luôn hai ký đúng không hai ký hai Thấy không? Được, được. sau khi mình đã cân đo đong đếm là máy nó không ảnh hưởng gì rồi thì bây giờ anh nó tháo tại chỗ trước khi vô á là vô con dưới trước này tức là trước khi vô à. là mình vô từng con đúng không anh không vô này cách cách con này vô con này à tức là kỹ thuật ha đó là cây dưới nó vô đều hết rồi trở lại cái con dưới đây rồi cắt một con rồi kéo lên đây lại rồi và xiết con cuối cùng à. đó, cái con cuối cùng này là cái tập của nó mà để bây giờ này siết một đều này đó, nó vô đều hết đó cái bước cuối cùng là xong xả độ đã xả độ rồi xiết lại thấy không xả độ xong anh Dũng hiện tại thì đã hoàn thành xong cái ờ, việc tháo lắp và hỗ trợ sửa chữa cái ờ, thay vỏ của cái xe Mẹt S400 Cup rồi thì cảm ơn anh Dũng nhiều à, trước khi chào mọi người thì à, anh Dũng có thể cho mọi người biết là mình đã làm cái này bao nhiêu năm được không ạ? Trong 10 năm, hơn 10 năm nay rồi hơn 10 năm nay rồi anh Dũng thì trước là mình có kinh qua những vị trí nào trong đây không ạ? À? Ừ, mình cũng làm nhiều chỗ rồi em ạ à. rồi anh là chuyên về võ luôn rồi anh thấy cái này như thế nào anh? là mới lần đầu thì gặp thì thấy mình chưa làm thì thấy nó có phần rất rối thứ nhất là nó có là mở hay là đầu dù lên để lấy cái vỏ ra đó rồi chứ mà khi mình đã quen rồi thì thấy cũng theo cái quy trình đó là anh thấy cái, cái anh thay nhiều cái vỏ mẹ ép này chưa anh cũng nhiều rồi em mà đi mấy thằng này là đun lát à hàng là rất cứng nên nó rất khó vỏ gì anh run lát à runner blast à, rồi anh là làm quen vỏ thì dùng cái từ đun lát chứ còn ờ, đun lát à? ừ. rồi là nó rất là cứng cứng rồi như hồi nãy em thấy anh vô cái hồng hai người mà phải chạy lên chạy xuống rồi nên cái võ rất là căng trong cái dĩa rồi cảm ơn anh rất nhiều rồi à, thay mặt công ty ừ. thay mặt uh, cảm ơn anh đã à, hỗ trợ em hoàn thành cái, cái vỏ xe này chúc anh uh, thành công hơn nữa trong tương lai chúc rồi. Dạ. anh uh, sẽ có được cái định hướng phát triển chúc anh là sức khỏe nhiều hơn nha rồi, dạ, cảm ơn, rồi, cảm ơn anh và cho các bạn thì hiện tại mình đã hoàn thành xong cái uh, việc sửa chữa thay lốp cái con uh, Legend của Trần Cúc như các bạn thấy là cả một hành trình và cả một quá trình luôn nó lại tốn của mình khoảng uh, giá tiền thì mình sẽ công bố với các bạn sau nó khoảng tầm đó trên 10 triệu các bạn riêng cái rò cái vỏ này không giá bán từ dao động ở ngoài thị trường nó nằm từ 10 đến 12 triệu rồi có chỗ rẻ hơn thì cái đó các bạn có thể tham khảo thêm để à, chia sẻ thêm nhưng mà đối với chỗ của mình uh, lắp ráp á thì nó trên 10 triệu rồi nên mình nói thêm mâm được lâu sáng bóng luôn các bạn cảm ơn anh Dũng rất nhiều về cái việc mà lau mâm cho bên à, mình